dù bạn là kinh doanh nghề mà thuê và cho thuê lại thì cũng giống như cái ngành nghề khác thì bạn có sản phẩm thì bạn phải quảng cáo bằng marketing đến để cho cái khách hàng tiềm năng của bạn họ biết à, bạn đang có cái sản phẩm đó là phù hợp với nhu cầu của họ thì họ sẽ sử dụng ha thì à, bạn phải viết một cái bài quảng cáo giới thiệu về căn nhà của bạn với khách hàng và phải thu hút được rất nhiều người quan tâm ha nếu bạn viết đúng à, với nhu cầu của họ Ờ, họ sẽ gọi điện thoại và bạn sẽ có khách hàng à, ví dụ như là à, bạn đang kinh doanh cái phòng trọ khoảng là bốn năm triệu ha à, đối tượng của bạn là nhân viên văn phòng học sinh à, sinh viên ví dụ như vậy ha thì bạn sẽ biết là à, cái chi tiết đó là ví dụ là cho thuê à, phòng trọ à, giá bao nhiêu đó sạch sẽ hay giá rẻ ha ngay trung tâm gần trường à, đó là bạn phải cho vào đó những cái key à, những cái keyword là để à, liên quan tới cái cảm xúc của đối tượng ha ví dụ như là đối tượng học sinh sinh viên thì họ sẽ quan tâm tới cái điều gì à, họ quan tâm là à, nó an ninh nè nó quan tâm tới cái việc mà là nó sạch sẽ và giá rẻ ha à, an ninh và giá rẻ đó là cái điều mà họ quan tâm hoặc là những cái người à, à nhân viên văn phòng thì họ cũng sẽ quan tâm cái điều đó họ cái à, nếu mà cái nhà của bạn đẹp nhưng mà an ninh nơi khu mà sạch sẽ ha và khu dân trí cao rồi à, nó gần trường à, họ đi học hoặc nó gần những cái chỗ họ đi làm à, và nó tiện nó ở xung quanh đó nó có nhiều cái tiện ích à, ví dụ như là à, trường học ha bệnh viện ha hoặc là những cái khu vui chơi mua sắm à, đó cũng là một cái những cái tiện ích ở bên ngoài mà nó sẽ uh, có cái giá trị rất lớn khi mà bạn đưa những cái giá trị đó để cho họ thấy ha thì đó là cái uh, cái cái cách mà bạn ờ, sẽ viết cái bài quảng cáo ha sẽ đưa vào những cái lợi ích ở trong cái bài quảng cáo của bạn sẽ ghi uh, những cái diện tích ở trong đó những cái uh, hoặc là bạn sẽ ghi lại cái giá của cái của cái phòng trọ đó và bạn cũng có thể là bạn sẽ có chương trình khuyến mãi gì thì bạn cũng có thể ghi vào đó luôn hoặc là à, bạn à, muốn à, người nào đó họ sẽ giới thiệu khách cho bạn thì bạn cũng sẽ ghi vào đó rằng là nếu mà à, hoặc là bao nhiêu tháng bạn sẽ giảm giá bao nhiêu bạn giảm giá bao nhiêu phần trăm gì đó hoặc là mới khai trương bạn có, có thể cái chương trình giảm giá bao nhiêu đó rồi hoặc là có chương trình mà là à, chia sẻ à, giúp đỡ à, và nếu mà họ có thể giới thiệu người thì họ sẽ giới thiệu cho họ bạn gửi cho họ một triệu chẳng hạn và trừ vào cái chi phí hàng tháng của họ khi mà họ sử dụng cái uh, uh, thuê cái phòng trọ của bạn ha thì uh, sau mà sau khi bạn đã có cái bài viết uh, rất là thu hút như vậy ha À, thì bạn sẽ đăng bài và cái việc mà là đăng bài á, thì bạn sẽ đăng vào đâu À, đăng bài ở đâu và mình sẽ đăng cái giờ nào và đăng cho đối tượng nào ví dụ như là bạn sẽ đang viết những cái bài đó hoặc bạn làm những cái video ha bạn làm những cái video về à, bạn quay lại những cái phòng à, nó được là thiết kế rất là đẹp mỗi phòng được thiết kế khác nhau ha rồi nó được trang trí rất là trang nhã và đẹp đẽ hoặc là à, những cái tiện ích xung quanh bạn cũng sẽ nói khi mà bạn quay thì bạn sẽ giới thiệu luôn ha à, là những cái tiện ích đó nó có ở trong cái à, ở gần cái khu của bạn và bạn ở trong cái nếu mà ở cái khu vực này nó có những cái điều mà có lợi như vậy hoặc là bạn à, làm những cái hình ảnh bằng cái uh, phần mềm Canva ha. bạn chụp hình lại những cái phòng của bạn hay những cái góc nào mà gọi là góc đẹp à, thì bạn sẽ để lại uh, bạn sẽ ghi những cái chi tiết ở trên những cái bức hình đó bạn có thể là đăng trên những cái uh, uh, trang ví dụ như là trang Facebook ha hoặc là Instagram hoặc là Zalo hoặc là Viber hay nói chung là chỗ nào hoặc là trên TikTok ha trên TikTok thường là nó sẽ có những cái video ngắn một phút thì bạn có thể là dùng một vài cái hình ảnh thì bạn sẽ làm những video ngắn nhưng mà trong đó bạn có những chi tiết của bạn và nói được cái lợi ích à, nhắm tới cái khách hàng mà bạn muốn uh, gửi cái thông tin đó cho họ ha rồi um, tất cả cái bài đó thì bạn sẽ đăng và bạn uh, có thể là uh, miễn phí có những cái uh, những cái chỗ mà sẽ bạn sẽ được đăng miễn phí thì bạn sẽ sử dụng hết ha ví dụ như zalo thì là miễn phí bạn sẽ đăng liên tục ha bạn sẽ đăng liên tục thì khi mà zalo á uh, cái tính mà họ là nó người ta tính rằng khi mà bạn đăng lúc nào thì cái đó nó cũng là mới nhất và nó sẽ thể hiện lên cái uh, new feed ha trên cái cái post của bạn cho, cho trên tường của mọi người nếu mà người những người đó là bạn của bạn hoặc là những người mà họ biết bạn ha còn ở trên Facebook là à, nó sẽ bạn người ta sẽ thấy nếu mà cái đó là nhiều người tương tác thì bạn có thể là dùng à, những cái cách mà bạn làm giúp à, bạn làm sao cho nó có nhiều cái tương tác nhất ví dụ rằng là à, bạn sẽ làm cái hình ảnh đẹp á, nó quan trọng ha à, cái thứ nhất là video cái thứ nhì nó dễ tương tác hơn là hình ảnh thứ ba là cần content ha thứ tư mới là cái đường link nên khi mà bạn đăng thì bạn sẽ dù làm những cái video hoặc làm những cái hình ảnh để bạn đăng lên bạn viết những cái bài mà nói về lợi ích của cái uh, sản phẩm dịch vụ bạn đang có ha thì bạn sẽ ghi và bạn uh, sẽ đăng và bạn sẽ đăng ở trong những cái group à, tất cả những cái group đều đăng miễn phí hoặc là nếu mà có trả phí thì bạn sẽ uh, phải trả chạy quảng cáo rồi quảng cáo tương tác gì đó hoặc là um, khi mà bạn chạy muốn chạy quảng cáo tương tác như vậy thì bạn phải làm một cái à, trang web à, hoặc là bạn sẽ làm cái bay riêng của bạn à, và tư vi thật ra là mỗi cá nhân thì chỉ có 5.000 bạn bè thôi chứ không có nhiều hơn nếu mà bạn muốn nhiều hơn như vậy bạn muốn quảng cáo cho tới nhiều người hơn thì bạn phải làm một cái bay ha trên trong cái bay của bạn bạn sẽ à, có những cái bài chia sẻ về cái à, giống như lúc nãy tôi nói là ở trong cộng đồng á, à, những bài chia sẻ trong cộng đồng nó cũng giống giống như vậy à, cũng nói về cái à, cách mà là họ có thể là à, chia sẻ những cái giá trị à, trong cuộc sống hay những cái buồn vui trong cuộc sống hay những cái à, việc mà họ đang gặp khó khăn gì đấy họ cũng có thể là chia sẻ bạn có thể chia sẻ cho họ hoặc là bạn có thể là à, dạy cho họ cái cách cái, cái kỹ năng nào đó à, liên quan tới cái việc mà sửa sửa bóng đèn chẳng hạn hay sửa Ờ, cái bếp ga hay là gì gì đó à, nói chung tới cái việc mà là à, liên quan tới căn nhà của bạn thì bạn sẽ hướng dẫn cho họ như vậy và trong những cái xen kẽ những cái lần mà chia sẻ như vậy thì bạn sẽ đưa ra những cái bài quảng cáo bạn có thể là chạy quảng cáo về cái trang đó ha và khi mà người ta like à, bản thân họ họ like cái trang đó thì à, chính khi mà bạn đăng cái quảng cáo lên hay bạn đăng cái bài viết mới lên thì họ sẽ nhìn thấy hoặc là bạn bè của họ cũng sẽ nhìn thấy cái bài viết của bạn à, đó là cái cái cách mà bạn tương tác với những cái người xung quanh ha rồi à, bạn cũng có thể là à, chạy Google AdWords cũng được hoặc là bạn có thể là Google Maps à, để mà bạn có thể là à, định vị được ngay cái khu vực đó là có cái căn hộ của bạn à đó là một vài cách hoặc là bạn có thể là làm những cái video bạn đưa lên youtube ha youtube nó giống như là một cái à, kênh ờ, cái kênh truyền hình của bạn vậy đó bạn sẽ quảng cáo ở trên cái uh, YouTube à, để cho mọi người biết là uh, khi mà bạn khi mà bạn quảng cáo trên YouTube đó, bạn sẽ quay tất cả những hình ảnh về toàn bộ ngôi nhà về những cái phòng ốc riêng lẻ về những cái tiện ích mà khách hàng sẽ nhận được à, sẽ khi mà họ à, sử dụng cái sản phẩm của bạn à, đó là vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ha à, mong rằng những cái thông tin đó nó có ích cho bạn à, khi mà bạn à, tham gia vào cái việc mà kinh doanh nhà thuê và cho thuê à, nếu mà bạn thấy cái video này của tôi nó có ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ à, cho họ và hãy nhấn subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được video sớm nhất khi tôi đăng lên cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo